đó chi mà tôi tụi nhỏ chi sáng này xin thô bi si xin xin thô bi bi si xin xin thô bi si xin xin thô anh nghe là pin này mà anh ấy Razoni. Iya, sáng này. Quả thao tiếp. tụi bây giờ chi chán này còn thương quá nhỉ? xin thu rồi ơi mãi nha nói chi vậy cái thay bi si xin chào dây anh mới là phi đem phụ mã nhé xin thu bi si xin xin thu bi si xin video mua mãi nhé anh là video mua mãi nhé on the mix Anh ơi là pin em mua mã nhé này mùa mãi nhé anh biết là pin này mùa mãi nhé ý ra rắn nè quả thao tiếp chi mà to tụi mày nhờ chi chán này còn chua mày xin thua cái đó thì mày nha nói chi vậy nghe thay bc xin sao vậy anh mới đọc video của mày nhé xin thua bc xin Pilihan pemainnya Anh biết là pilihan pemainnya